Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay lại trở lại với kênh soi cầu 6886 đúng không ạ? Kênh chuyên soi cầu chốt số miền Bắc cho anh em tham khảo hàng ngày. Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, đội ngũ chốt số gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và trước mặt anh em đây là kết quả mở thưởng của ngày hôm nay đúng không ạ? Đặc biệt về cho anh em dạng năm số là 33555. Đầu năm đuôi năm. Đúng không ạ? bạch thủ đề là bạch thủ đề kép 55 tổng là tổng 05 và bồ đề là bồ đề kép 00 đúng không ạ anh em còn về phần lô tô thì hôm nay không có đầu nào câm cả lô tô tập trung rơi nhiều vào đầu 7 đúng không ạ anh em đặc biệt đặc biệt là có chu lô 38 và chu lô 79 rơi cho anh em hai nháy đúng không ạ chỉ duy nhất 7 38 và 79 rơi cho anh em hai nháy thôi đúng không ạ anh em thì kênh hôm nay mới lên là hôm đầu tiên cho tất cả anh em thì sẽ không có Zalo với ấy cho tất cả anh em Thì sau đây mời anh em trở lại phần bảng đặc biệt tuần Và bây giờ cũng buồn rồi ạ Bây giờ cũng 11 giờ rồi đúng không anh em Bây giờ là 11 giờ 12 phút cho tất cả anh em thì sau đây mời tất cả anh em sẽ đi vào cái đường lối phân tích cái đường lối cầu kèo cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai thì hôm nay thì cái đường cầu đơn giản thôi đường cầu bắt chạm cho tất cả anh em thôi đúng không ạ đấy và vị trí cần xét cho tất cả anh em đấy đây đây là cái vị trí cần xét cho tất cả anh em đúng không ạ đây, vị trí đầu tiên là con bạch thủ đề ngày ngày mùng 5 đúng không ạ? Là bạch thủ đề 15. Rơi cho anh em cái tổng đề là tổng 16 đúng không ạ? Thì bên dưới nó là ngày 12 thì nó cũng rơi cho anh em bạch thủ đề 417. Đúng tổng 16 cho tất cả anh em. Đúng chưa ạ? Và tiếp theo, tiếp theo là ngày 20 và ngày 27 đúng không ạ? Ngày 20 rơi cho anh em bạch thủ đề 04 tổng 49 thì rớt xuống bên dưới cho tất cả anh em, trùng tổng cho tất cả anh em là ngày 27. Bạch thủ đề kép 22 đúng tổng 49 cho tất cả anh em đúng chưa anh em và tiếp theo tiếp theo là ngày mùng 6 và ngày 13 đúng không ạ? Thì bạch chủ đề là bạch chủ đề của ngày mùng 6 là năm bạch chủ đề 54 thì rớt xuống cho tất cả anh em ngày 13 là bạch chủ đề 18 trùng tổng 49 cho tất cả anh em rồi đúng không ạ? Thì cái vị trí ngày mai theo cái đường lối cầu kèo này đúng không ạ? Theo cái đường lối cầu kèo này thì hôm nay xin lỗi anh em ngày 21 rơi cho anh em tổng 38 thì nó theo cái đường lốt cầu kèo này thì ngày mai ngày mai sẽ rơi lại cho anh em cái tổng đó chính là tổng 38 cho tất cả anh em đúng chưa đấy đây là một đường cầu cho tất cả anh em và còn cây đường cầu thứ hai cây đường cầu thứ hai là cây đường cầu bắt chạm đầu cho tất cả anh em đúng chưa cây đường cầu bắt chạm đầu đây đúng không ạ anh em để ý cho tôi anh em lấy con hai đấy con hai kết hợp với con bảy sinh ra cho anh em hệ tổng là bắt cho anh em là tổng 9 đúng không ạ 2 cộng 7 bằng 9 thì con bạch thủ đề con bạch thủ đề 916 này nó trả về cho anh em đấy trả về trạm 9 cho tất cả anh em đúng chưa trả về trạm 9 cho tất cả anh em đúng chưa anh em trả về trạm 9 và vị trí tiếp theo vị trí tiếp theo đó chính là con 2 xin lỗi anh em con 3 con 3 sẽ kết hợp với con 5 đúng không ạ con 3 kết hợp với con 5 cho tất cả anh em đấy 3 kết hợp với 5 thì nó sẽ sinh ra cái chạm cho tất cả anh em đấy sinh ra cái chạm cho tất cả anh em đó chính là chạm 8 đúng không ạ 3 cộng 5 bằng 8 sinh ra cái chạm 8 cho tất cả anh em đấy tổng là tổng 38 đây đúng không ạ cái đường cầu chúng ta đi tổng là tổng 38 đúng không ạ anh em thì cái đường này nó lại trả về chạm 8 cho tất cả anh em thì sau đây mời tất cả anh em cùng đi vào cái phần chốt số tham khảo ngày mai cho tất cả anh em được chưa ạ đây đúng không ạ tổng đề tổng đề là tổng 38 cho tất cả anh em tổng 38 đúng chưa ép vị cây đường cầu ép vị bắt chạm chạm đầu chạm 8 chạm 3 đúng chưa đấy ép vị chạm đầu chạm 8 chạm 3 hạ dàn thì cái tổng 38 khớp với cây đường ép vị chạm đầu 8 đầu 3 chúng ta sẽ có là 35 đúng không ạ anh em 35 đúng không ạ 35 30 chúng ta lột lại là 53 03 đúng chưa đầu chạm 8 đầu chạm 8 tổng 38 thì chúng ta sẽ có 80 85 và bắt lột là đúng không ạ bắt lột lại cho tất cả anh em là 58 08 đúng chưa đấy còn về phần bạch thủ lô bạch thủ lô mai bắt cho anh em bạch thủ lô 10 6 đúng không ạ? Bạch thủ lô 16 và độc thủ lô, độc thủ lô, độc thủ lô 32 cho tất cả anh em. Đấy, thì hôm nay video đầu tiên thì tôi sẽ đi cái cầu bắt chạm và cái cầu tổng cho tất cả anh em. Đấy, cái đường cầu nó đơn giản còn những cái con số mà đưa lên cho tất cả anh em đây đấy, tất cả các con số đưa lên chỉ mang tính chất tham khảo anh em nhé anh em nào hợp máu hợp cầu kèo thì chúng ta vào tiền còn không chúng ta dừng lại ở mức độ tham khảo thôi còn những anh em nào mà muốn có những con số chuẩn uy tín thì anh em kết bạn zalo 0354 710 904 kênh zalo đưa anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn anh em nhé và cuối cùng thì cho video xin dừng tại đây chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ và ý nghĩa đúng không ạ ngày mai là một ngày đại thắng với tất cả anh em xin chào tất cả anh em